trái tim phương Nam luôn hướng về miền Bắc Ở đó bác hồ người gọi ơi miền Nam Đường cách xa bao la đất miền Trung Không biết hồi bây giờ quê ta trong tim bác chiều bác đến thăm cha chia sẻ ngọt lành trước lúc đi xa biển phan